Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất mặt tiền xã Lát Lạc Dương, diện tích 5.758m2, thực tế 6.000m2, 60 x 100m, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Nam, đường xe hơi, cách trung tâm Đà Lạt 24 km, khu dân cư, gần trường học, cây xăng, view thoáng, cảnh đồng ruộng và đồi núi. Giá 14 tỷ đồng. Đất phường 11, diện tích 539 m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây, đường xe hơi, cách trung tâm Đà Lạt 8 km, khu dân cư đông, cách vòng xoay chạy mắt 400m, view thoáng, giá 8 tỷ đồng. Đất xã Lát Lạc Dương, diện tích 7.800m2, thực tế 9.800m2, có trích lục, hướng Đông Bắc, đường xe hơi, cách trung tâm Đà Lạt 24 km, hai mặt đường, view đồi và cánh đồng, giá 3,8 tỷ đồng. đất Măng Linh phường 7, diện tích 1.646 m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng đông bắc, đường xe hơi rất nhẹ, cách trung tâm Đà Lạt 8 km, đất bằng phẳng, view thoáng, giá 10,6 tỷ đồng. Đất đa sa Lạc Dương, diện tích 8.045 m2, trích lục mua bán vi bằng, cách quốc lộ 27 khoảng 500 m, đường xe hơi tới đất,